Ồ, ồ. Ê mày, xem này. Xem đi. Xem nhá. Lên đi bạn. Lên đi. Chê. Mày chê á. mày thì kinh rồi hả dạ. đúng sẵn rồi xong sáng với đại thì chê thôi giá cao quá Ô, bạn ơi công nhận mày giá cao quá giá quá cao đấy thì mày ngon nhá.